Và bây giờ xin được mời bán khán giả người hãy cùng trao kết quả. Cảm ơn. Còn một quyết em đây đây. Đám 14 nhé, không là lật ngửa ra sao đấy. Không buồn gì hết. Hai anh chạy. Con mất quyết em đây đây.

còn mất nước em ly đây đây là khi mà hương còn đang cái bóng quà trên tay thì thấy là ban cầu thủ rất là khéo léo sắp xếp à, ờ, những ờ, người theo đoàn giải cũng đồng hồ nhưng mà những người còn làm thì phần quà thì sẽ không nhỏ đâu ạ một chiếc áo thun kèm theo một phiếu quà trị giá một triệu đồng cái gì đấy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

này ừ may mình chỉ đứng đây ấy con phải phun nước không con Thank you. Thank you.